bẻo bi lô này lính mây đây già nước cánh bẻo đã từng lưu lạc mây đã từng lưu lạc để nhiều điều vất vả gian truân ông thì trời cao có thấu tình chàng giỏi đi mấy cao ờ, có thấu tình chẳng ờ, đòi người mà mấy lúc đòi người mấy lúc vất thì vả gian chuẩn cho tiếp tôi già tôi hiểm về liệu bảy thì lo bà chia mấy về liệu bảy lo ba gái bên như chồng tuy cũng nặng gái chồng cũng nặng đức bên cha cao rầy thế cho nên mình tôi lo lắng cả đêm ngày